chào anh em nhé ấy thì quay trở lại cái video ngày hôm nay của cái kênh tư vấn đồ chơi về những cái thiết bị gian lận đồ bịp hiện đại bậc nhất Việt Nam về những cái đồ đánh bầu cua và tài xỉu thì quay trở lại video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn em cách chơi cách đánh bộ môn tài xỉu bầu và bầu cua bằng việc mình sử dụng những sản phẩm đồ bịp không tang hiện đại bậc nhất của công ty chúng tôi thì vì sao tôi gọi là những sản phẩm đồ bịp không tang vì những sản phẩm đồ bịp này ấy, mình đến sân chơi mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những quân hột vào sân chơi mình đánh bịp được những sản phẩm cũ trước kia và những sản phẩm đó là sản phẩm qua tang đấy mình luồn vào sân chơi mình đánh là đều rất khó thì hai sản phẩm này cách thức sử dụng thì rất là đơn giản thôi mình chỉ cần đến sân chơi mình chạm tay vào thôi mình đã người giành chiến thắng rồi và khi em um, chiến thắng em ra về mang tiền không ai nghi ngờ hay phát hiện gì mình sử dụng những sản phẩm đồ bịp hiện đại như thế và cái sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là thuốc từ không tang chạm tay vào hột em nhá đây là cái nọ thuốc từ không tang đánh bầu cua và đây là cái nọ thuốc từ không tang đánh tài xỉu đấy thì cách thức sử dụng như nào nguyên lý hoạt động ra làm sao thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em thì trước tiên thì tôi sẽ test qua cái nắp cái đĩa và những quân hột tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu trước sau đó tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua để em thấy được cái độ chuẩn xác của sản phẩm đồ bịp không tang này và anh em lưu ý đây là hai sản phẩm đồ bịp chủ duy nhất độc quyền công ty tôi có phân phối cho cả ba miền Bắc Trung Nam công ty chúng tôi chưa có phân phối cho một đại lý hay cơ sở thứ hai nào có những cái sản phẩm đồ bịp hiện đại như này em nhá Đấy, thì tôi sẽ thả những cái quân hột và cái cốc nước muối em trên màn hình Đấy, để chứng minh là đồ quay là đồ xanh chín đồ chợ tôi không sử dụng đồ bịp Đấy thì cứ hột nào nói em đã yên tâm rồi sau đó tôi sẽ vớt ba hột ngẫu nhiên cho anh em Đấy để cho anh em xem thì sau đó tôi sẽ thử cục hít và tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại em nhé tôi lau khô cái bộ hột này đi này tôi lau khô bộ con hột này đi đấy thì tôi sẽ thử lại một lần nữa qua cục hít cục nam châm đấy qua thanh nam châm này em chưa đồ vịt nó hít chặt lại rồi đồ thường đồ chợ không hít em nhé đấy em chưa hoàn toàn không hít vì tôi sử dụng 100 trăm đồ chợ để quay video cho anh em anh chưa hoàn toàn không hít luôn này đấy bước cuối cùng trong cái việc thử bộ hột chứng minh là đầu quay video là đầu chợ thì tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại nhá em nhìn này hoàn toàn soi xuyên luôn đấy đến quân hột cũng vậy em nhá đấy trắng tinh luôn một hột này hai hột trắng tinh này và ba hột này đấy thì các bước thử hột thử nắp thử đĩa xong sau đây và cái cách thức sử dụng của sản phẩm thuốc từ không tang chơi tài xỉu này nhá thì đây là cái loại thuốc từ không tang chơi tài xỉu đấy mình đến sân chơi nhá mình vào góc khuất không có người đấy mình bóc cái nọ thuốc từ này ra đấy mình bóc cái nọ thuốc từ ra nhá đấy, và mình thoa cái chất thuốc từ lên đầu ngón tay này mình thoa cái chất thuốc từ lên đầu ngón tay đấy khi quay trở lại sân chơi đơn giản này mình chạm tay vào quân hồ thôi mình đã người giành chiến thắng rồi vì sao tôi đây tôi gọi đây là sản phẩm đồ bịp thuốc từ không tăng vì khi tôi xoa chất thuốc đầu ngón tay tôi chạm tay vào quân hồ rồi nó sẽ không để lại tăng chứng hay màu mè gì em chưa tôi sẽ thử lại một lần nữa qua cục hít sau khi tôi đã pha cái chất thuốc từ nấu tay và tôi chạm tay con hột rồi đấy không hít đi nào luôn thì đây là cái máy báo dung đi kèm với sản phẩm này đã được bên tôi ngụy trang một cái chiếc điện thoại trắng đen hay điện thoại cục gạch để khi mình đánh em không bị nghi ngờ hay phát hiện gì thì độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em đã thoa cái chất thuốc lên đầu ngón tay và em chặn tay vào quân hột tài xỉu rồi em ngồi đâu trong phạm vi bán kính là 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác em biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhé và nhiều em có thắc mắc hay cái câu hỏi là cái máy này khi mang đến sân chơi đánh có một cái loại máy già hay máy tổng nào bắt sóng được không thì tôi xin trả lời anh em đây là cái máy hiện đại bậc nhất của bên công ty chúng tôi nên không có thể máy nào nghe và bắt sóng được em nhé không thể nào bắt được cái đồ này tôi sẽ test luôn cho anh em qua một vài tay đánh để em thấy cái độ chuẩn xác của sản phẩm thuốc tư không tăng chặn tay vào hột này em nhé test luôn cho anh em này ấy như tiếng đầu tiên chắc chắn em 100 trăm nó có xỉu nhá mở nắp cái này là có xỉu này có xỉu em nhá 145 10 điểm xỉu đấy thì khi quay video cho anh em tôi cầm cái máy báo ở trên tay để em cùng nhìn cùng nhận biết đó là chiếc máy báo dung đi kèm với sản phẩm là thuốc từ không tang này còn sau này khi em có sản phẩm này và em đánh thì em hãy nhét vào trong người phần nào cảm nhận tốt nhất cái nhịp dung thì anh em mình để em nhá test tiếp cho anh em này đấy tiếng này 100 trăm là có tài em nhá mở nắp tiếng này là có tài này mở này có tài em nhá 335 11 điểm tài rất là chuẩn xác với sản phẩm đồ bịp không tang hiện đại bậc nhất của công ty chúng tôi đấy tiếng tiếp theo này có xỉu em nhá mở nắp là có xỉu này có xỉu em nhá 442 10 điểm xỉu rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng em nhá có tiền là sóc luôn là được nhưng tiếng tiếp theo này 100 trăm là có tài nhá mở nắp là có tài này có tài em nhá 661 13 điểm tài đấy tiếp tiếng nữa cho anh em nhá để em thấy được cái độ chuẩn xác của nó đấy 100 trăm tiếng cuối cùng này em đánh cả người vào tài thôi nhá mở nắp là có tài này có tài em nhá 236 11 điểm tài đấy tôi tắt cái máy báo đi Đấy thì tôi sẽ nói sơ qua về cái sản phẩm thuốc từ không tang tài xỉu một lần nữa. Đó là anh em mình đến mọi sân chơi, sòng sới khi bất kể người ta sử dụng những chất liệu quần hột bằng gì, hột bịp, hột thường. ấy cứ làm sao em chỉ cần thoa chút thuốc từ đầu ngón tay và em chặn tay quần hột thôi là em giành chiến thắng em nhá. Không phân biệt là cái chất liệu quần hột là gì cả. Thì sau đây tôi sẽ test cái sản phẩm đồ bịp là thuốc từ không tang chơi bầu cua. Đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn những cái quần hột ở đây. Sau đây tôi sẽ sóc lên và tôi sẽ lấy đầu ba hột để quay video cho anh em nhé. Đấy, cách thức sử dụng rất là đơn giản thôi chạm tay vào hột mình là người giành chiến thắng rồi Đấy, không những sản phẩm cũ thì đây là cái nọ thuốc từ không tang chơi bầu cua Đấy. mình đến sân chơi nhé cũng mình cũng bóc cái nọ thuốc từ không tang này ra này Đây, mình bóc nọ thuốc từ không tang này ra Đấy Mình thoa cái chút thuốc từ đầu ngón tay em nhé Đây đấy thoa chất thúc tướng đầu không tăng lên đầu ngón tay em biết chưa đấy thì cái thời gian nhiều anh thắc mắc cái câu hỏi là cái thời gian thoa khi mình thoa cái chất thúc tướng đầu ngón tay và mình chạm tay vào bộ hột rồi thì nó trong thời gian là bao nhiêu thì nó không mất tác dụng thì tôi xin trả lời anh em là trong thời gian 5 phút khi đã xoa chút, chút từ không tan đóng tay và em chạm tay vào hột bầu cua rồi thì trong thời gian 5 phút vẫn có tác dụng và khi tôi đã thoa cái chất chút từ này tôi chạm tay vào con hột rồi nó không để lại tan trứng hay màu mè gì nữa vì đây là một sản phẩm đồ mình không tan thử lại cho em một lần nữa qua cục hít này em chưa hoàn toàn không hít tí nào luôn đấy quay xong cái video trên cái bộ hột này tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra em nhé đấy thì đây là cái máy báo đi kèm với sản phẩm đồ bịp này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét anh em thoa cái chất trúc đấu tay và em chặn tay vào quân hột bầu cua rồi em ngồi đâu trong phạm vi 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác em biết có quân gì để em đánh test luôn cho anh em để em thấy cái độ chuẩn xác của nó đấy như tiếng này máy báo tôi biết là chắc chắn là có con nai nhá đây chắc chắn là có con nai này em nhìn này có nai em nhá một nai một cá và một con gà đấy rất là chuẩn xác test tiếp cho anh em này đấy tiếng tiếp theo này chắc chắn anh em 100 trăm là có con cua nhá mở bát tiếng này là có con cua này mở này có cua nhá một cá một gà một cua đấy rất là chuẩn xác test tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này 100 trăm một nghìn phần trăm có con cá nhá anh em thua tha về cái bộ môn đánh bầu cua em sản phẩm đồ bịp hiện đại không tang công ty chúng tôi sẽ về bờ mở bát cái này có con cá này có cá nhá hai cá và một con gà đấy tết và kỷ niệm tiếp cuối cùng em nhá đấy như tiếng này 100 trăm chắc chắn là có con cua nhá tiếng cuối cùng máy báo tôi biết là có con cua này mở bát là có con cua này có cua nhá một cua một nai và một con cá tôi tắt cái máy báo đi này đấy thì sau đây tôi sẽ bóc nát cái con hột này ra chứng minh một lần nữa là đồ quay video là tôi dùng đồ trọ đồ xanh chín đấy thì anh em đã thấy cách thức sử dụng cũng như độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác của cái sản phẩm thuốc từ không tang chạm tay vào hột rồi đấy tôi sẽ bóc nát con hột này ra này anh em nhìn chưa đấy hoàn toàn là đồ bình thường luôn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 đấy thì trong thời gian vừa qua ấy có rất nhiều anh em là gọi điện cho công ty tôi là phản ánh về vấn đề là khi mình đi mua đồ ấy tại những cơ sở cửa hàng mạo danh cơ sở là mình mua được những cái đồ hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng mà khi mua đồ người ta không cho anh em mang đồ đạc anh em qua thử là cái thứ nhất và cái thứ hai là bắt ép anh em gửi về không cho em test thì tôi khuyến cáo anh em đó là những cơ sở cửa hàng mạo danh đấy không phải những cơ sở cửa hàng uy tín với cái kinh nghiệm là 15 năm trong cái nghề bán đồ chơi cờ bịp vào khu vực bến xe miền Đông thì khi anh em đến trực tiếp công ty tôi để mua đồ anh em thể mang đồ đạc của em qua thử cảm thấy ok chuẩn xác thì anh em mua đồ về về đánh còn anh em ở xa không có thời gian qua cơ sở cửa hàng để mua đồ thì công ty tôi sẽ gửi cái sản phẩm đồ bịp này hỗ trợ là gửi qua đường tàu xe hay đường bưu điện khi anh em nhận được cái sản phẩm đồ bịp này anh em test thử anh cảm thấy ok chuẩn xác thì anh em lấy em nhá thì thời lượng video quá hạn tôi xin kết thúc cái video tại đây xin chào tất cả anh em